you Ozina Đi theo anh tối nay nào Thì thầm điều em thích đi Vào Highland hay Bixi Baby anh đâu tiếc chi Giờ thì nắm tay cùng đi Dạo phố cùng với shawty Luôn luôn biết điều nè Hè nóng thì còn thích chi Bên em biết điều hả Thì đừng lo không còn gần nhau nữa Bởi vì anh Baby hãy tin là anh không thể làm như thế Chẳng biết em đang ở đâu Cô rồi đi và tim mà sao lại chẳng nghe may Lại phóng xe qua nhà em Nhưng còn hơn là anh phải ở một mình ở đây Anh đây cũng chỉ muốn bên em Thêm một giây dù cho là ngày hay đêm Ooh.